Enemies ahead. Okay, let's go, let's go. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình ngày hôm nay Thực ra cái video này ấy thì nó thật là tình cờ và bất ngờ Thì có một người ở bên châu Âu ấy, người đấy là ở bên uh, Italia hay sao ấy các bạn thì không biết có phải ở Italia hay không mình không không rõ thì người này nó có nhận với mình là nếu mà mình đạt ở trong một top 1 trận đấu này thì tùy các bạn tùy chọn tùy chọn à, chế độ ờ, solo ờ, solo hay là duo hay là squad gì đó thì mình đã chọn một squad team và đã giành đúng là trận này là đúng giành trận top 1 các bạn thì nếu mà top 1 ấy, bạn này sẽ ủng hộ mình với giá là 100 đô qua thẻ tài tà, qua thẻ quà tặng của iTunes. Qua thẻ quà tặng của iTunes các bạn ạ. Thì cũng có một số người hỏi mình về cái thẻ quà tặng iTunes thì bất ngờ có một người này nó donate trực tiếp, có nghĩa là nó donate tặng ấy, ủng hộ trực tiếp qua thẻ thẻ iTunes đấy, có một cái thẻ iTunes quà tặng ấy thì họ ủng hộ được chưa? thì may là cái trận này đúng là mình được top 1 thật nó nói là miến làm thế nào để giành được top 1 thì được ok cứ trong trận được top 1 là ok đúng trận này top 1 mà cũng được khá nhiều kill luôn các bạn và mình chọn một cái server đó chính là server của nước Mỹ các bạn ạ đó, mình không biết cái người này như thế nào nhưng mà bạn này hình như ở bên châu Âu ấy mình cũng không rõ ở đâu mình cũng không hỏi tung tích thì nó gửi qua thẻ quà tặng đó nó ok mình các bạn xem lại cái đây, trận uh, squat này nhá ok team này mình chọn team tự động các bạn ok I had. I got supplies. me. Clear. Việt Nam đang bỏ án. Ô. Oh. Help me, help me, num Help me, help me Number two, help me Number two Help One team, one team Okay, okay Thank you Thank you, thank you Top here Việt Nam nó bỏ án Ok Một một một một một. I got supplies. I'm Yeah. cover me Clear, clear. Yeah. Enemy. Oh my god. Let's go, let's go. Uh, number two, follow me. Ok, let's go, let's go. Yeah. Number two, stop here. Stop here, stop here. Clear. Yeah. Let's go, let's go, number, number, number three. Number three, let's go oh sorry sorry number thì gì giật quá các bạn chơi cái server này nó giật quá server này thì nó ít hacker hơn các bạn ờ, let's go one. Oh. One people. Help me, help Go, go, go, go, happy. Yeah, yeah, yeah. Okay, happy. Go Over me. ăn nó ăn ăn vivo ăn vivo ăn vivo people oh no oan people oan people okay okay happy happy happy happy happy happy number two number two oh yeah ăn vivo ăn vivo tốt chưa tốt chưa tốt chưa hey hey hey no no no no net net net net net net Enemies ahead! Okay. chắc chắc rồi Green, green, green, green.